Vậy con xin hỏi câu thứ ba. Thưa bác, xin bác giải thích giúp chim tinh là sao ạ? À? Chữ chim mới là chữ nhìn. Vì thế mà người ta nói là chim ngưỡng. Nhìn Đức Phật là chim ngưỡng. Tinh là cái nhìn được cái tinh thần của người ta. Đây là gọi là cái thuật của, của cái người mà ta nhìn cái bản tướng. Bởi vì người ta đó trong dân gian người nó coi mặt bắt hình dòng coi cái anh đó cái mặt anh như thế nào anh có là người phải là tốt xấu hay là người có điêu hoa không này? nhìn cái này là gọi là chim tinh chim tinh gia gia là cái nhà nhà chuyên môn xem tướng số cái này cái này nó thuộc về tướng số rồi câu hỏi tiếp liền dạ thêm cái ý nữa coi bói là gì ạ chữ coi bói thường thường chữ coi là nhìn bói là nói được cái quá khứ vị lai <clears throat> gọi là coi bói mà thường thường coi bói nên áp dụng cho coi chỉ tai tất cả tay của mỗi người nó có điều có một cái hiện tượng rõ ràng là tâm trí tài mạng ta nhìn cái bàn tay anh ta biết à, tâm anh sáng hay là không sáng cái trí anh đó, có tốt hay là xấu ta nhìn ta cái bàn tay ta biết tài rồi có cái sức của anh có tiền tài bao nhiêu và có lực của anh bao nhiêu cái mạng anh sống được bao nhiêu gọi là tâm trí tài mạng nhưng mà cái người mà ta muốn mà coi cái coi cái này người ta mới nương vào con ta coi chút cái ta hỏi con thì nó bắt đầu nó lộ dẫn đi thấy không nhưng mà cái coi bói này nè rất đúng đúng hay không đâu dưới điều kiện anh phải có cái thước nó lo về cái tướng số rồi đó trong cái ngày xưa nó có bán không bây giờ nó có bán không nó có bán ví dụ bằng tay nó dùng kéo qua một cái nó biết anh là bao nhiêu bao nhiêu là tuổi chết bởi vì tôi nhớ ngày xưa nó có một cái vị ở Việt Nam này ảnh giàu lắm tôi không nói tên ảnh qua Đài Loan ảnh ảnh coi bói thì cái ông thầy bói bển á ông nói cái số anh giàu nhưng mà chết không có cái hòm chôn kia nó tức mà đúng y chang ba năm sau nó chết bây sao nó chết sao ta, tại sao nó chết nó bị tử hình <laughs> bắn nó chết nó quăng vô cái thùng chứ không có được cái hồn rồi sau đó vợ con mới đeo cái hồn vô thấy không cái tất cả những việc trường tiêm tinh và xe mối rất đúng với điều kiện anh phải đúng theo cái quy luật đó, nó thấy không chứ không phải là không đúng cái gì cũng có nếu không có thì làm sao mà tại thành cái nghề này được nhưng mà đặc biệt á từ chim tinh gia hoặc là xem bói có dâm nhập có âm hồn nhập thì coi rất đúng còn không có nhập thôi không có đúng có dâm nhập coi đúng một trăm phần trăm luôn còn không có hai ba chục phần trăm thôi rồi còn hỏi tiếp đi dạ chim tinh có phải là coi bói không ạ à? không chim tinh khác coi bói là coi phá khó coi bói là nó nương theo cái tiếng nói của con nó coi đời cuộc đời anh còn chiêm tinh là nó nhìn thấy mà bây giờ chiêm tinh là nó nhìn thấy cái tướng mặt của anh này cái tướng đi này, cái tiếng nói nè thấy không rồi cái mà trực diện thường thường mấy phim tinh ra nó ư trực diện con mà lỡ vừa nhìn cả mình ta chết trực diện anh mà con quay chỗ khác nó biết liền còn mà con không sợ đó thì bắt đầu nó nói con khác thì nên là bất kỳ mà hai cái mà hai người được trực diện mà nó là cái tinh thần trực diện mà nếu mà còn yếu bóng dĩa <laughs> cái đi quay chưa ác là rồi đó, đó bắt đầu nó có cái cái, cái công thức của nó nó thức nó nói hết cái chuyện này cho con nghe y chà không có không có khác nào tôi nói thiệt à nó nhìn thấy rồi nó nhìn qua cái bàn tay anh một ngày thâu bao nhiêu tiền nó biết gia tài anh có bao nhiêu đồng nó biết hết nó thiệt còn đó. vì cái này nó tâm trí tài mạng chỉ tài này là số tiền một ngày vô bao nhiêu nó biết luôn đó cái này nó phải nó rất khoa học chứ không phải ấy đâu nhưng mà về sau là nhiều người họ lợi dụng này họ làm nó sai ăn theo nó sai vậy thôi chứ nếu mà đúng một người mà tốt nghiệp trường tim tinh chim tinh gia rồi đó thì nói không sai một chút nào hết rồi có hỏi tiếp đi dạ chim tinh này có khoa học hay không chim tinh có nằm trong pháp môn thiền tông hay không ạ à? xin bác giải thích ạ à. chim tinh chim tinh thì rất khoa học nhưng mà nó không nằm trong cái cái thiền tông mà nó chỉ nằm một phần nhỏ trong thiền tông khi nào người nối tiếp dòng thiền tông người sẽ chỉ cái cách này nhớ là chỉ cái cách này cho còn không có thôi chứ không phải nói bà, bừa bãi người nào mà trực tiếp nói đi, truyền đi ra ngoài sẽ nói để dễ chi anh lãnh đạo một cái một cái đạo phật khoa học truyền tông anh phải hiểu hiểu tất nhiên hiểu người ta thì anh mới hiểu được còn bằng không nó vô nó quậy nát anh luôn phải không tôi không nói vừa được nghĩa là anh chỉ cần phát hiện ta anh chỉ nói nhẹ một cái tự anh không nói người đó nhưng mà tự nhiên ta bỏ ta đi ta nhô ta bỏ ta đi nhưng mà người đó không muốn nói lại đâu trời có hỏi tiếp đi